边。 được Tôi phải làm sao đây Các bạn ơi Cứu tôi ré Các bạn ơi, tôi bị nhốt vào cái vòng xe rồi gọi các bạn của mình lên xe và đi chơi đi hello mình sẽ đi tham quan ngôi nhà khủng long nha Ờ, bọn mình có thể chơi trò leo núi nè